character. One enemy wow. Ah, remaining. Oh, oh let's go, my! Go. That's it! That's it! That's it! Oh, yo! Oh my Fuck. god! Wow! Nó đã tự nó rất Này đó, lộn nó vậy Mày mày Trời ơi, you thấy, you see that shit? Thằng nó trúng viên cái đầu. Hà Bạch nó yếu rồi, Hà Bạch nó đầu. Ôi, nổi cả. Thấy, nổi nổi. Đâu đâu. Một. bắn dính mấy viên lùng nha anh. Oh. Oh. Lùng nice. One enemy remaining. Súng gì đi chết. Cách học vào. lực súng được không? Súng ngon lượm không? Ấp ấp ấp ấp ấp ấp ấp ấp đằng sao đằng sau ấp ấp ấp ấp ấp. Chết cách vô duyên vậy. Để sau lưng sau lưng. Này. Má khải. Má tao đang dựng tường đang tính dựng tường tôi chạy lên chạy không kịp luôn á chứ à, nó bắn cái súng bay gì mà nó bắn hay vậy anh nút ký vậy anh nút ký biết rồi ai bắn được trời ơi cái cải núp rồi ai bắn được cải trước mặt anh với bên trái nàng nha đó ờ, anh đi biết đâu rồi vậy cái tường nó đợi cái tường này rụng nó đợi cái tường này rụng các bạn các bạn không bị mấy cái này cái này hai chứ mày chiều đây đây đồ gì đấy ô tài anh game đi mới học thôi đấm lại đấm đấm lại đấm đấm đấm mẹ mày lôi lôi lôi lôi nó bong bơm trong mặt tao á tao được mày tao xử lưới pha đó hơi nuột có gì ấy ấy trái trái wait a minute quá núp núp chết mẹ núp là phải nằm xuống chĩa cái súng ra luôn phải chơi đó chơi dễ em đó chơi trái trụ chơi đưa tao em nó phải đưa tao đúng không tao đẩy ngu đưa tao tao bán đẩy ngu và... còn con của anh khả này không hợp với tao đúng không đó cu đưa tao cu đưa tao nó là như hay lắm á rang mày bán hả? rang mày bán gì đây rồi. Cái đầu. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bi không tình em. Đáng cái đầu. <laughs> Thấy chưa không được cái gì hết á. Ôi ôi, đúng mà. <laughs> Tao đang cười. Vâng, đẹp lắm rồi. bơm hay city gì last player standing đó bơm bơm đó Are you serious? what the fuck? What the fuck? Switching sides.